bạn đã quay trở lại với à, channel của mình thì à, ngày hôm nay à, mình muốn chia sẻ một cái ý kiến về quan điểm của mình thì sau cái sự việc lùm xùm giữa với nghệ sĩ và chị Nguyễn Phương Hằng thì mình mới ngộ ra một cái điều các bạn ngộ ra một điều đó chính là cái người nghèo của các bạn họ không có tiếng nói gì cả cái tiếng nói của họ coi như là gọi là thấp cổ bé họng đó. mặc dù cái tiếng nói đó là tiếng nói đúng đó các bạn Nhá. tại sao mình nói như vậy các bạn có nghĩa là một bên là một giới đại gia rất là giàu bên là giới nghệ sĩ nghệ sĩ cũng giàu nha các bạn nhưng mà không giàu bằng đại gia không giàu bằng đại gia Nguyễn chị Nguyễn Phương Hằng nha cho nên là khi mà cái người mà giàu hơn người ta nói đó thì cái những cái người kia họ phải im thôi họ không thể nào nói lên họ không thể nào mà chống lại được mình không nói điều sai hay đúng nhưng mà mình ý mình nói là cái điều đó cái điều mà nó đúng đó cùng một cái điều đó nó đúng nhưng mà phải để cái người giàu thật là giàu người ta nói ra thì những người khác họ mới nghe các bạn còn như cái điều đó mặc dù nó đúng nhưng mà để một người nghèo nói thì chắc chắn sẽ bị thiên hạ giàu đập tan nát tan nát luôn mặc dù đó là chân lý đó bởi vì mình mới nhận ra được một cái điều là chết thiệt nếu mà cái người giàu mà họ không có đứng ra họ không có Ờ, ờ, đứng ra để mà bảo vệ cái công lý và nói tiếng nói thay cho cái người nghèo là coi như cái người nghèo thua luôn cuộc đời này không thể nào phát phát biểu hay nói được cái gì hết chứ các bạn đó. còn nếu mà người giàu mà họ không có họ họ họ không có gì cái chân lý không có gì một cái điều đúng á thì coi như là còn khổ nữa ừ. đó thì các bạn thử cái hình dung ra cái, cái câu chuyện đó. nếu mà cái câu chuyện mà nó xảy ra ở một cái người nghèo mà đứng lên chống lại với cái bọn nghệ sĩ thì cái câu chuyện nó sẽ như thế nào ý là cùng một cái câu chuyện đó luôn nha các bạn không lệch vào đâu có nghĩa là cái chân lý hay cái lời nói hay cái điều đó điều đúng đó điều được nói ra từ cái miệng của người nghèo thôi thì coi như nó sẽ như thế nào các bạn thử hình dung ra coi người ta sẽ đập tan nát các bạn luôn người ta sẽ xỉa xối các bạn đời sư các bạn người ta nói ừ nghèo mà bày đặt sao xạo này kia hay là nghèo phải biết cái gì hay là cái gì gì đó là coi như xong mặc dù cái câu đó là câu đúng luôn có nghĩa là bây giờ mình mới nhận ra là nếu mà không có tiền coi như thua cho dù các bạn nói đúng đi chẳng nữa cũng không ai nghe thậm chí còn bị chửi nữa mặc dù điều đó đúng cho nên khi mà đợi các bạn các bạn nói cái gì đó các bạn phải đợi mình giàu lên đã mình mới nói được mà mình phải giàu hơn cái đối tượng mình nói nha mình nghèo hơn cái đối tượng mình nói nói nó nó cũng không có nó cũng biết luôn các bạn nó cũng không có chịu nghe đâu mặc dù đó là điều đúng có nghĩa là cái người giàu của các bạn thì người ta cũng làm ăn người ta cũng về một cái khía cạnh một cái lĩnh vực nào đó thôi nghệ sĩ cũng vậy đó, họ cũng họ giàu nhưng mà họ cũng một cái lĩnh vực nào đó họ giỏi họ hay họ biết nhưng mà muốn lĩnh vực khác họ chưa chắc gì họ biết các bạn đó. nhưng mà lĩnh vực khác ví dụ cái người nghèo họ biết họ nói ra thằng kia nó cũng không chịu nó không tin nó sẽ bị xỉa xối các bạn luôn cho nên khi bạn giàu lên các bạn mới nói được đó cho nên các bạn hãy cố gắng kiếm tiền thật là nhiều để làm giàu rồi chúng ta mới nói được còn nếu không chúng ta nói khơi khơi là chúng ta sẽ bị chữ tan nát đời qua luôn mình hứa chứ các bạn thử các bạn ờ, các bạn mà các, bây giờ các bạn lên tiktok hay là các bạn lên facebook đều đưa tin về cái này tại sao nó lại đưa tin nhiều vậy tại vì mấy thằng mà nhà báo nó còn không biết cái gì để viết đó, nhà báo bây giờ là thứ nhất nhà báo tự do rồi nhà báo uh, chính thống rồi nhà báo tùm lum hết rồi youtuber rồi những cái tên đăng tùm lum nữa nó đăng qua đăng lợi nó đăng viết rồi các bạn gối luôn thậm chí là chưa có tin nó cũng đăng xạo lên để mà nó câu like câu view nữa đó. thì thì những cái thằng đó đi thằng những thằng đó nó nó phải thử viết một cái bài à, là cái câu chuyện đó mà cái câu chuyện đó xảy ra giữa một người nghèo chống lại thế giới thế giới nghệ sĩ thì nó sẽ như thế nào đó người nghèo không hề có fan hâm mộ không hề có tiền không hề giàu chống lại mình nói ý ở đây là cái điều đúng đắn đó chứ không phải là cái điều mà sai mà để chống đối người ta thì không nói rồi sai thì các bạn cho dù giàu các bạn cũng chết chứ không phải là nghèo mới chết đó. nhưng mà cái điều đúng đó, đôi khi cái người nghèo họ nói cũng chết tại vì họ nghèo còn cái câu chuyện mà trên mạng mình thấy cái chuyện ông võ hoàng yên ông chữa bệnh có được gì sao mà được các bạn cái đó là cái bệnh gọi là bệnh năng y rồi mà chị cái gì thế giới người ta đã nghiên cứu phòng lab phòng này phòng kia người ta đầu tư biết bao nhiêu tiền người ta đầu tư những cái con người người ta học cao hiểu rộng người ta à, nghiên cứu về tế bào về vi sinh về virus về tất cả người ta có đủ điều kiện và tiền bạc để nghiên cứu thử nghiệm à, những cái loại thuốc hay là những cái gì đó hư xong thử, thử xong bỏ bứt rồi thử lại biết mấy chục năm ngàn lần để mà tìm ra được mấy cái loại thuốc cứu chữa bệnh cho con người mà người ta còn chưa có làm được nữa thì cái ông kia ông làm cái gì ông làm phép cái thời buổi hiện đại năm 2021 không làm phép giống như đại thiên ngày xưa thổi một cái là người ta bình thường hay cái chuyện nó thật là quan đường mình nói là quan đường vô cùng mà người ta tin tại là bởi vì cái người mà bị bệnh đó các bạn họ luôn luôn muốn mình được khỏe đó. họ luôn luôn muốn mình được khỏe cho nên ví dụ như cái người bệnh mà các bạn nói là ừ, cái bệnh của mày không trị được đâu là họ buồn thúi cuộc luôn các bạn họ rất là buồn tuổi họ luôn luôn mong muốn mặc dù là chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi họ cũng thử tại vì sao hết cách rồi phải thử đó đó là niềm tin của người ta mà mình lừa cái niềm tin của người ta thì thiệt sự là quá đáng vô cùng đó, mà cái giới nghệ sĩ mất cái gì không dám nói lên cái sự thật đó mình cũng không hiểu được là cái là cái là tại sao bây giờ cơm ăn áo mặc cũng có đủ rồi nói lên một cái không bị mất một đồng nữa mình nói thẳng một câu vậy cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình hết cơm mình vẫn có ăn nhà vẫn có xe vẫn đi quần áo vẫn mặc tại sao lại không dám nói mình không hiểu được à chỉ cần nói một cái là hết chuyện nói một cái là tất cả các dân chúng người ta đều yêu thương nữa tăng cái tình yêu thương lên nữa trời ơi được lợi biết bao nhiêu điều mà không làm để làm cho cái câu chuyện nó gối gắm lên đến ngày hôm nay luôn rồi làm cho người ta cũng gối bản thân tôi cũng gối luôn tại sao tôi thường tôi lên làm việc mệt mỏi vì có buổi trưa là lên mạng coi này kia tin tức này kia mà giờ lên toàn là những cái tin này không không còn những tin khác để coi nhảm nhí vô cùng đó, mình thật sự mình nói thẳng luôn cái giới nghệ sĩ tại sao không nói nói bị cái gì mất cái gì không mất cái gì hết cái gì tiền anh đã có đủ rồi sung sướng cũng đã có đủ nổi tiếng cũng đã có đủ tất cả đều có đủ và nói ra không hề mất cái gì cả nói ra mất 100 triệu mất 1 tỷ thì tôi không nói có thể là tôi chấp nhận cái điều kiện đó còn này không mất cái gì mà cũng không mà còn được được yêu mến thêm tại vì sao mình binh vực cái lẽ phải mà mình không binh nữa thì mình làm ăn cái gì nữa mình là người công chứng mà mình không binh cái lẽ phải mà mình đi binh cái mình đi nói cái gì ừ. còn mình nói đọc cái tin sáng nay nói là cái gì mà à, không nuôi với nghệ sĩ người khán giả không nuôi với nghệ sĩ Ờ, đi làm thì mới có ăn thì đúng thật sự là người ta cũng phải diễn hài thì mình mới trả vé mua vé thật sự đúng là như vậy nhưng nếu người ta không mua vé thì các bạn có diễn cho ai điều đó các bạn phải nghĩ lại cái cái cái câu chuyện này nó cũng là rất là à, như thế này các bạn giống như mình đi xin việc vậy đó thì mình đi làm cho công ty thì công ty mới trả lương nhưng mà mình phải đi xin thì người ta mới cho mình làm đó cho nên là cái nghệ sĩ mình phải khán giả phải coi mình thì mình mới được diễn chứ mình diễn không không ai coi hết thì làm sao có tiền đó. mặc dù là cũng có qua có lại thì mới mới được nhưng mà cái điều qua lại ở đây nó hơi bị lệch một xíu giống như đi xin việc vậy đó mặc dù mình phải đi làm mình phải uh, làm thì mới có lương là đúng rồi cái anh lao động anh nói gì đúng rồi nhưng mà tôi không nhận anh thì anh lấy anh lao động anh lấy đâu anh có lương nó cái bởi vì cái kẹo trên là nó nằm ở chỗ đó mặc dù là nếu mà xét về là là có làm thì mới có ăn thì là đúng nhưng mà cái kẹo trên nó nằm ở chỗ đó và cái khán giả là cái kẹo trên của cái người nghệ sĩ ở chỗ đó biết là cái anh cũng ca cái anh cũng diễn cái anh cũng kịch đóng phim cái anh cũng vất giả thì cái anh mới có tiền đúng thật sự như vậy nhưng mà người ta không câu thì cái anh có diễn bằng cái gì à, nó điều đó là là một cái điều cái fan hâm mộ của anh nên đừng có mơ cái fan hâm mộ nó thiệt với anh mấy cái fan hâm mộ là mấy cái fan não vọng không à à, ngày hôm nay nó 18 20 nó ủng hộ anh này ngày mơi anh kia đẹp trai con nhỏ kia đẹp gái hơn nó lại ủng hộ anh kia nó chả có một cái lập trường gì các fan đó nó không có lập trường gì khi mà nó lớn lên nó già nó cũng nghĩ luôn nó nghĩ chơi nó chơi với nó nó sẽ theo đuổi một cái điều khác đó chứ các anh đừng tưởng là anh có một fan hâm mộ ờ, ờ, à, mỹ rồi à, đông đảo rồi các anh muốn làm gì anh làm mấy đó nó cuồng cuồng một thời gian thôi không lẽ con người mình cuồng từ trẻ tới tới già luôn lúc nào cũng cuồng hết suy nghĩ cái điều đó bởi vì có nhiều người nghệ sĩ người ta cũng tính đường dài là cho đó là khi người ta diễn ra người ta có được số tiền rồi người ta mới đâu đi um, đi đầu tư uh, làm cái chuyện khác giống như bất động sản hay mở nhà hàng hay làm cái gì khác để mà người ta phòng thủ đó. bản thân cái người nghệ sĩ người ta còn phòng thủ có nghĩa là người ta còn không có tin các anh uh, fan hâm mộ đó cho nên mình nói thẳng với các anh fan hâm mộ là như vậy sự thật nó bẻ bàn luôn chứ các anh đừng tưởng là các anh yêu người ta người ta yêu các anh nố no, nố no cái tình yêu nó vơi vời lắm các bạn ơi nó thể thiệt đó, thì mình ờ, để chia sẻ với các bạn như đó thôi đó, các bạn tự xử đi bên fan hâm mộ tự xử cảm ơn cái nghệ sĩ cũng tự xử và có điều cuối cùng mình muốn nói là mình phải chúng ta phải bảo vệ cái ờ, cái người nghèo các bạn những cái nào đúng thì chúng ta bảo vệ chứ không phải cái người nghèo nói cái gì cũng sai đương nhiên là họ có thể là họ sai nhiều hơn cái người giàu tại vì cái tư tưởng của họ ví dụ như trong kinh doanh làm ăn kiếm tiền họ có thể họ không không bằng không không không không giỏi nhưng mà ví dụ trong đạo đức cuộc sống đối nhân xử thế có thể họ, họ hơn đó các bạn cho nên là có nhiều gái là mình đừng có nghĩ là cái người mà thấp cổ bé họng nghèo họ không có nói đúng đó. thực sự là mình đang khi nghĩ là nhiều là nếu mà cái đổi là cái trường hợp một người nghèo mà đã chống lại với một cái thế nghệ sĩ thì thôi cái người nghèo nó tiêu tùng rồi mà cùng một cái câu chuyện gì luôn nha cùng một câu chuyện đúng đắn gì luôn nha nó thật sự không biết làm sao nhưng mà chúng ta làm gì thì cũng phải à, cố gắng giàu lên à, không phải là để à, để nói cho người ta nghe nói cho người ta nghe mà là để cái cuộc sống mình nó tốt hơn nữa cái cuộc sống mình nó đẹp hơn cuộc sống mình nó ấm no hơn nó là như vậy thì à, các bạn có ý kiến gì các bạn cứ bình luận ở phía dưới còn riêng với nghệ sĩ thì mình chỉ nói cho các bạn à, hiểu là à, thứ nhất khán giả là hãy kèo trên đó. mặc dù là cũng là cũng mua vừa bán nhưng mà khán, khán giả là những cái kẹo trên là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai là cái câu chuyện tốt nói ông võ hoàng yên ông sai sự thật có cái gì đâu các bạn mình nói thẳng vô đó ông võ hoàng yên đâu nó không bị mất cái gì hết các bạn cũng đã có đủ đầy, đầy đủ điều kiện rồi bạn không không không phải lo mà mình phải mất thêm một cái gì hết mất quên cái quần xà lỏn gì hết mà các bạn không dám nói mình cũng không hiểu còn mình nói thẳng luôn á thời buổi bây giờ là 2021 các bạn virus corona đó các bạn người ta phải đầu tư nghiên cứu chế tạo vaccine nghiên cứu mà đâu phải nghiên cứu là mình phóng ra mình nghiên các bạn người ta phải có những kiến thức nền tảng về y học và đã gia chạm về rất nhiều ngàn loại virus khác nhau đó. rồi người ta có kính hiển vi cái phòng nghiên cứu để mà người ta nghiên cứu chế tạo ra vaccine thuốc chữa bệnh cho con người đó người ta còn làm dứt da dứt dở ở đâu mà lợi mà bẻ bập bập cái là xong các bạn giống như trong phim tài thiên quá Hả? thì sự gì mà các bạn cũng tin nhưng mà mình không có nói là các bạn à, bị khuyết tật mà mình không trách các bạn bị khuyết tật bằng tin tại vì khi mà người ta bệnh thì người ta lúc nào ta cũng mong muốn mình hết bệnh và cho dù một cái chuyện mà nó quan đường người ta cũng tin tại vì người ta hết cách rồi các bạn nhưng mà đừng có gì cái điều đó của người ta mà lợi dụng để mà kiếm tiền Thì thậm chí bây giờ không kiếm tiền nó cũng là một tội ác đó các bạn các bạn đều đang đùa cợt đó. ví dụ như người ta đang hy vọng để sống người ta đi hy vọng để bình phục mà các bạn đùa cợt các bạn nói ừ mày làm này đi cho mày khỏe mặc dù mà các bạn không kiếm tiền luôn nhưng mà cái đạo đức các bạn rất là tệ nói thẳng với các bạn là như vậy các bạn đừng đùa cợt cái cái cái cái điều đó cái điều đó là cái điều tổn thương của người ta khi người ta sinh ra người ta bị như vậy người ta đã tổn thương rồi chứ không phải là người ta bị ờ, người, người ta tổn thương sao người ta đã tổn thương rồi và tổn thương nhiều năm tháng tổn thương rất là nhiều năm tháng khi nhìn thấy những người khác bình thường bây giờ người ta rất là một hy vọng thậm chí gia đình họ cũng hy vọng giống như họ mà các bạn lại đánh, đánh vào cái điều đó đùa cợt mình đừng chưa mình đừng nói kiếm tiền kiếm tiền là độc ác vô cùng rồi còn mình đừng nữa mà đùa cợt thôi là đã là tội ác tại vì nó mình để kiếm kiếm tiền trên cái điều đó thì nó chịu nó còn tu hành cái gì nữa các bạn cái điều này thì giết người không bằng người thà các bạn cắt cổ người ta cho người ta chết người ta còn cảm ơn các bạn người ta thanh thản người ta bớt giảm giảm bớt cái nỗi đau giảm bớt cái nỗi buồn của người ta còn các bạn đang đùa cợt cho người ta hy vọng để người ta xuống ngủ rồi làm cái chuyện gì nó còn đau đớn gấp trăm ngàn lần các bạn tội ác còn dữ dội hơn là cái nhục hình nữa các bạn suy nghĩ đó, ông võ hoàng yên hay là những cái người khác mà đang tiếp tục mà làm những cái điều như vậy thì nên suy nghĩ lại đi đó. nhắm mình làm được không mình trị bệnh được thì mình trị còn không trị được thì mình nghỉ mình đi kiếm nghề khác thiếu cha gì nghề làm việc để kiếm tiền để kiếm mà mà, mà tiền mà có tiền bây giờ ví dụ như xã hội bây giờ mình nói thẳng luôn các bạn ơi không còn cái chữ đói nữa các bạn không còn cái vụ là nạn đói như ngày xưa mà để mà chết mà chết đói đâu chỉ có ai giàu hơn ai mà thôi đó còn ăn uống đi chơi luôn nữa các bạn là tất cả đều đạt được hết ừ. người ta đi Vũng Tàu mình cũng đi Vũng Tàu người ta đi đâu mình cũng đi đâu không có phải là phải chỉ có điều là ví dụ ăn uống khác nhau thôi Ờ, nhưng mà các bạn vẫn no đủ vẫn ấm no các bạn vẫn vui chơi giải trí bình thường các bạn lên youtube vẫn bình thường các bạn lên tiktok vẫn bình thường người ta cũng lên như bạn thôi người ta không hơn gì các bạn nhiều đó. cho nên là có gì mà phải tham lam tới nỗi mà phải lợi dụng mà, mà phải đi làm cái điều mà tệ hại như thế này thì các bạn cứ uh, suy nghĩ đi đó. mình chỉ có bao nhiêu điều để nói thôi thật sự là à, mình qua mình không có coi như là cái công việc của mình nó cũng bận nhưng mà nó lên trên mạng là toàn là thấy những cái chuyện này và mình bị ám ảnh và mình thấy tại sao lại như vậy mà mình nảy ra nhiều cái ý, ý kiến ý câu chuyện chứ thực sự là mình không phải ham mà để mà nói ừ, và gây dính dáng từ mấy vấn đề này chi cho nó phiền đó các bạn ừ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn